chào các bạn hôm nay ờ, shop rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là rinai model RKG 66E7L con này ờ, có mã số là 009341 009341 bếp này giá là 1 triệu 6 bếp này giá là một triệu sáu bếp này đã bán rồi nha các bạn à, cái ờ, cách làm việc của shop chúng tôi á là là khách kết à, khách quý khách á, kết bạn qua Zalo, Facebook theo cái số điện thoại này nè 0909 306 149 thì sẽ có nhân viên à, gửi hình bếp cho các bạn xem gửi khoảng 10 20 mẫu bếp như cho các bạn xem các bạn chọn chọn mà ưng được con nào rồi đó thì uh, shop chúng tôi sẽ ly trim thử bếp thử tất cả các chức năng của bếp để cho các bạn xem lần cuối sau khi mà ly trim thử bếp xong thì ờ, shop chúng tôi mới đóng gói để giao do đó nhiều ờ, bạn mà xem ly trim youtube đó, mà kêu mà bếp đã bán rồi còn ly trim làm gì là do các bạn chưa có hiểu cái cách làm việc của chúng tôi ly trim là để giới thiệu để, để cho khách ở xa xem thử chức năng của bếp trước khi giao còn à, thí dụ như các bạn mà nói đã, đã bán rồi mà không xem á, thì ờ, thì các bạn có quyền không xem hoặc là, hoặc là nếu mà các bạn quan tâm thực sự á, thì các bạn ờ, vui lòng để lại số điện thoại để có nhân viên của shop sẽ ờ, gọi và tư vấn cho các bạn gửi hình cho các bạn xem trước gửi hình những cái dòng bếp mà có cùng cái mức giá tiền này này nè cho các bạn xem sau mà khi nếu mà ưng ưng đồng ý thì shop chúng tôi sẽ ly tim thử bếp cho các bạn xem đây là hình thức của ờ, bếp đây là hộp nướng nhấn nút chưa Bây giờ tôi sẽ thử cái chức năng của bếp Bếp bên trái, bếp bên phải, bếp nướng đầu tiên là thử chức năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa đây là cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ này bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi saja ini. bếp ờ, đã khóa ga giờ tôi sẽ thử lửa đây công tắc bếp vẫn đang mở đó là chức năng ờ, đó là chức năng khóa ga khi ờ, tắt lửa lửa tắt thì có thể là do gió thổi hay là hay là do nước trào rồi trường hợp nước trào ra mà làm tắt lửa cũng có nhưng mà hiếm thôi đó là trường hợp khi mà các bạn nấu mà nước nó trào nhiều và nước nó có bọt á nó phủ kín cái đầu chia lửa này thì nó mới tắt còn bình thường thì ờ, nước trào ra cũng ờ, khó ít ít khi mà làm tắt lắm tiếp theo tôi thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tôi dùng ờ, hai miếng sắt để tôi thay cho hai cái đáy nồi bếp này à, có giá là 1 triệu 6 bếp này đã có khách đặt rồi nếu mà các bạn quan tâm tới dòng bếp này thì à, vui lòng để lại số điện thoại để có nhân viên à, tư vấn cho các bạn nếu mà có nếu mà các bạn có sử dụng Zalo và Facebook thì sẽ có nhân viên gửi hình qua Zalo và Facebook cho các bạn chọn gửi hình chừng 10 mẫu 10 mẫu bếp cho các bạn chọn tôi đang thử chức năng là khóa ga khi à, nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng à, chống cháy nồi gọi như vậy là không có chính xác tại vì à, bếp nó chỉ khóa ga khi mà nhiệt độ đáy nồi nó trên hai trăm rưỡi độ thì bếp nó mới khóa ga ở hai trăm rưỡi độ là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích của nhà sản xuất á, là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo là chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy để biết chính xác bếp nó khóa ga ở nhiệt độ bao nhiêu á, thì các bạn phải dùng một cây súng đo nhiệt độ này cái súng này giờ nó cũng rẻ thôi nếu mà các bạn mua loại rẻ thì tầm 200 là có rồi còn ờ, mua loại ờ, vừa vừa một chút thì ờ, có thể là bốn năm trăm loại tốt thì một hai triệu cũng có nói chung là thượng vàng hạ cám nó có nhiều giá lắm. mua tầm loại bốn năm trăm là sử dụng được bây giờ tôi sẽ đo thử nhiệt độ cho các bạn xem ha bếp bên trái nè bên trái 220 bên phải 230 đó ở bên trái là nó đã tự động giảm ở ờ, ờ, bên phải chứ bên phải bên phải là nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi à, tôi tắt đèn đi lúc này cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay đổi nè tương tự bên phải nó cũng đã tự động giảm nhỏ lửa rồi khi mà nhiệt độ đáy nồi mà trên 200 độ á thì bếp nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa rồi còn khi nào mà nó tiếp tục tăng lên trên trên hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra đó cái này nó nguội lại nè nó nguội lại nên các bạn các bạn thấy cái lửa nó tự động nó nó nó, to lên ha có thể là ờ, do gió nó làm nguội cái đáy nồi nên ờ, khi mà nó nguội lại thì nó sẽ tự động to lên lửa nó tự động điều chỉnh to lên nhiều khách hàng ờ, sử dụng bếp ga nội địa Nhật mà không có biết cái ờ, bên trái nó đã tắt ga rồi khóa ga rồi nè không có biết có biết hiểu cái ờ, hiểu cái đặc tính của bếp rồi đặt nồi lên thử nói tại sao bếp không không khóa ga là do, do tại vì nhiệt độ nó chưa đủ thì lấy gì mà khóa nếu mà các bạn ở nhà thử bằng cái nồi nhôm đáy mỏng mà đặc biệt là nếu mà gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái nồi nó không đủ nhiệt độ thì các bạn ngồi đợi cả buổi nó cũng không khóa bây giờ tôi sẽ thử lửa bếp bên trái nè ừ, bếp đã khóa ra công tắc vẫn đang mở đây đó khi nào à, nhà sẵn đó bên phải cũng khóa ra luôn rồi đây đây tôi thử lửa bên phải đây đó, công tắc vẫn đang mở đây đó, nhà sản xuất họ cài đặt á, khi mà nhiệt độ của đa, của cái đầu cảm biến này nè cái que cảm biến mà khi nó chạm vô đáy nồi á là à, hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa ra do đó khi mà à, thử ở nhà các bạn á, thì các bạn phải sử dụng nồi đáy dày nồi đáy dày nó đáy nồi phẳng đáy nồi phẳng để nó tiếp xúc tốt với cái cảm biến này còn thí dụ như cái đáy nồi của các bạn mà nồi mỏng mà cái đáy nó bị lõm á, nó không tiếp xúc với cảm biến này thì nó sẽ không có đủ nhiệt độ bếp này à, vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thì đây là dòng cơ bản nó chỉ có hai cái chức năng cơ bản đó thôi bếp thì à, sử dụng một cặp pin đại bếp sử dụng một cặp pin đại nếu mà các bạn sử dụng những loại pin Việt Nam như là con thỏ con ngó Pinaco pin loại loại pin này sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 15 ờ, ngày thôi các bạn tránh ra còn những loại pin như là Panasonic màu xanh Toshiba màu đỏ Maxell màu đỏ loại này giá bán lẻ 22.000 một cặp sử dụng cho bếp Nhật được 20 ngày 30 ngày từ 20 đến 30 ngày các bạn tránh những loại pin này ra nếu mà có điều kiện thì các bạn mua cái loại pin ờ, alkaline giá bán ngoài siêu thị hoặc là 90.000 một cặp sử dụng cho dòng bếp này á, được khoảng từ 6 cho tới 8 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều 6 đến 8 tháng bên pin alkaline ở đây ờ, tôi tặng cho khách một cái cục nguồn cục nguồn này ờ, các bạn cắm điện để các bạn ờ, cung cấp điện cho bếp sử dụng đây là tôi cắm điện ờ, cục nguồn đây và đèn nó đỏ này rồi tôi ờ, cắm vào bếp mở bếp lên ừ. tôi đang ờ, cung cấp điện cho bếp bằng cái cục nguồn này cục nguồn 3V cắm điện sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha còn nếu mà trường hợp mà các bạn sợ nhà cúp điện á thì các bạn cứ mua cặp pin các bạn lắp vô vừa sử dụng pin vừa sử dụng nguồn luôn không ảnh hưởng đây thí dụ như trường hợp mà ở nhà mà cúp điện cúp điện thí dụ tôi rút được nguồn ra nè thì có pin sẵn ha còn bình thường thì các bạn cắm nguồn lắp pin sử dụng bình thường luôn không ảnh hưởng gì hết đó kết hợp ờ, pin với cái cục nguồn này thì các bạn sử dụng cũng ờ, khá là lâu á nó sẽ đỡ hao pin ờ, của các bạn bếp này à, có giá là 1 triệu 6 thì tôi sẽ tặng à, một cục nguồn này và một cái cặp pin này bếp được bảo hành một tháng nếu mà các bạn mà à, không yên tâm thì các bạn có thể mua thêm gói bảo hành một năm gói bảo hành một năm trị giá là 200 nghìn sẽ được bảo hành một năm còn theo kinh nghiệm của những người mà sử dụng hàng bếp ga nội địa Nhật á thì bếp nếu mà trường hợp mà nó có lỗi á, thì các bạn về cắm ờ, lắp vô sử dụng ngay trong ngày đầu tiên là nó có lỗi rồi còn cái nào mà nó đã ờ, hoạt động ok thì sử dụng rất là bền shop ờ, chúng tôi trước khi giao cho khách thì đều kiểm tra sản phẩm cẩn thận trước khi giao nên các bạn phải không phải lo cái chuyện đó bếp này được bảo hành một tháng giá là một triệu sáu bếp này là bán rồi có khách đặt rồi còn trường hợp các bạn xem YouTube hay trên Facebook á, mà các bạn ờ, muốn mua cái dòng bếp giống như vậy á, thì các bạn để lại số điện thoại sẽ có nhân viên bán hàng ờ, liên hệ với các bạn để ờ, gửi hình những cái mẫu sản phẩm có cùng mức giá này cho các bạn xem à, qua thực tế của những gia đình mà đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, thì đối với gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì à, một bình ga sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi một bình ga sử dụng được 2 tháng rưỡi là nó cũng đã tiết kiệm hơn so với bếp Việt Nam rồi bếp Việt Nam thì các bạn sử dụng được chừng à, từ một tháng rưỡi cho tới 2 tháng thôi còn bếp Nhật thì sử dụng được hai tháng rưỡi thì à, tiền ga mà tới các bạn sử dụng tiết kiệm được á tiền ga tiết kiệm được thì trong vòng một năm rưỡi là các bạn sẽ đủ để mua cái bếp này bếp này giá một triệu sáu tiền ga tiết kiệm được trong vòng một năm rưỡi thì là sẽ đủ tiền mua bếp ngoài ra ngoài ra bếp này thì nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn nào mà muốn hẹn giờ á thì à, các bạn mua thêm cái à, ổ cắm hẹn giờ này ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ đếm nó cho phép ta hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút và các bạn cắm cái cục nguồn này vào cái ổ cắm hẹn giờ này ha rồi các bạn mở bếp lên đây tôi đang cấp điện cho bếp bằng cái ờ, cục nguồn này và à, sử dụng kết hợp với cái ổ cắm hẹn giờ khi ổ cắm hẹn giờ này nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cục nguồn thì bếp nó sẽ tự khóa ra các bạn quan sát nha khi mà khi mà cục nguồn này nó đếm lùi về không cục ờ, ổ cắm hẹn giờ này nó đếm lùi về không nó ngắt điện thì bếp sẽ khóa ra chức năng khoa hẹn giờ này cũng rất là hay thí dụ như các bạn ờ, nấu ờ, một cái món hầm nồi, nồi thịt khô tàu một nồi canh khổ qua nhưng mà các bạn đâu phải đứng canh trực tiếp bếp được thì các bạn sử dụng hẹn giờ này đây nó đã đếm lùi về không nó ngắt điện rồi đây ngắt điện là lò bếp nó khóa ra đây là tôi sẽ thử lửa đây ừ. bếp khóa ra ha công tắc bếp vẫn đang mở đây trường hợp mà muốn sử dụng lại á thì các bạn à, lấy ổ hẹn giờ này ra các bạn cắm cục nguồn các bạn sử dụng lại bình thường à, hoặc là các bạn lắp pin sử dụng bình thường vừa lắp pin và vừa sử dụng cục nguồn thí dụ như ờ, khi có điện thì ờ, cục nguồn này nó sẽ cấp điện cho bếp còn khi mà cấp điện thì ờ, sẽ pin này sẽ cấp điện cho bếp các bạn xem YouTube trên TV thì có thể đọc vào cái remote để tìm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái sản phẩm khác của chúng tôi vào ngày mai đừng quên click vào nút đăng ký subscribe và giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem đại lý ở các tỉnh có thể ờ, liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook để ờ, có giá ưu đãi dành cho đại lý xin cảm ơn và hẹn gặp lại